còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn em hãy có đặt là tán gái là gái phải đi ngủ với em <laughs> thôi tán gái là gái phải đi ngủ với em khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát thích nhảy ủa cái đó đâu gì đâu khuyết điểm thích nhảy mà vui dạ. mà nhảy thích hát đâu có còn, gì còn đâu thích uh, mê trai nữa mê trai nữa mê trai nữa à. thường thường phim mà có trai đẹp em mới coi chứ trai xấu em ít khi coi lắm hy vọng hôm nay anh sẽ là trai đẹp để em coi Dạ, lời nói đầu năm em xin chúc cô Hồng Dân, ừ. À, chú Huyền Linh, gia đình nhà trai, à, gia đình của em, à, bạn trai bên kia và quý vị khán giả à, một năm mới vui vẻ, à, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn dạ. gái nha. Ừ, mình mình giới thiệu về bản thân mình luôn đi cưng. Dạ em xin giới thiệu em tên là Mỹ Phương Năm nay em 34 tuổi à, Em làm nhân viên văn phòng ở Long An Em ở Long An, làm dạ. việc ở Long An luôn Dạ ừ. Dạ, ở Đức Hòa, Long An Đức Hòa, Long An Rồi, mời nhà trai Em ờ, chào anh ờ, Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân Chào, chào quý vị khán giả đang xem ờ, truyền hình Chào nhà gái Em tự giới thiệu em là Tạm Nhà em đang làm ở long an ủa long an luôn hả dạ. hà nhiêu tuổi rồi em năm nay 40 tuổi 40 tuổi dạ. hà ở long an mà ở làm ở huyện nào em ở huyện đức hòa luôn đức hòa luôn trời ơi vậy là cùng rồi chúc mừng luôn tết năm này anh sẽ cưới em <laughs> ở chung quyện luôn rồi đây ha chung quyện chung tỉnh luôn đó mời à, Bây em giờ... giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe rồi. dạ ưu điểm của em thì ờ, hòa đồng vui vẻ ừ. em ờ, biết chia sẻ biết quan tâm tới ờ, mọi người còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn em hãy có đặt là tám gái là gái phải đi ngủ với em <laughs> Tám gái là gái phải đi ngủ với em em ví em đang nhắn tin zalo hoặc là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây vậy là mình ngủ vậy đó hả dạ kỳ vậy ta chắc có lẽ em, lời tán em... gái của em nó có thuốc ngủ hay gì em hơi hơi nháp mời, mời nhà gái mình nói về mình đi nào dạ ưu điểm của em thì em thấy là à, hòa đồng mạnh mẽ à, vui tính còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em ví dụ cái nào khuyết điểm mà mà cụ thể coi khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát thích nhảy ủa cái đó đâu gì đâu khuyết điểm thích nhảy mà vui dạ. mà nhảy thích hát đâu có còn, gì còn đâu thích uh, mê trai nữa mê trai nữa mê trai nữa à. em uống sao em uống nhìn nói gì nghe coi uống dạ. bia hay uống rượu dạ uống bia mấy lon khoảng uh, à, 5 lon là say 5 lon là mà say là 7 lon là hết say 7 lon là hết say luôn dạ. trời dạ. dữ luôn á hay vậy hay càng vậy? uống càng tỉnh á đô mạnh nè chào chị chào em em uh, nghe cái vụ này thì em thấy sao nè em dạ. thấy uh, ấn tượng như thế nào về cái cô bạn bên rào nè thì em nghĩ là nếu mà phụ nữ biết nhậu thì cũng tốt bởi vì có thể công việc của họ sẽ phải đi tiếp xúc bên ngoài họ cũng phải cần cái giao tiếp đường tình duyên thế nào nói cho bà mối biết đây dạ em thì cũng một đời vợ rồi nhưng mà em ly hôn cách đây 4 năm rồi ừ em đã có con chưa dạ, em có một đứa con trai hiện ừ. nay dạ. là em đang đang ở với ba À, là à, là ở em, em hả dạ. ồ gà trống nuôi con gà trống nuôi con ừ. con thì hiền con năm nay thì cũng 15 tuổi 15 14. tuổi rồi ừ, vậy là lớn rồi ha nói chung con cái cũng tự lập được rồi cũng ừ. không phải lo vấn đề đấy nữa ừ. rồi để chị ờ, hỏi bên tình đường tình duyên bên nhà gái nha em sao nè đường tình duyên của em thì nói chung là em cũng chưa từng kết hôn nhưng mà em có mối tình đầu thì mối tình đầu có em có con 10 tuổi con à. trai là ở với em hay là ở dạ ở với em vậy là nếu hai bạn mà bấm chuông là hai bạn lời dữ lắm á có hai thằng trai luôn dạ. đứa 10, đứa 15 dạ ừ. chơi với nhau được ừ dạ <laughs> rồi à, như vậy là ly hôn bao lâu rồi có lần khi kết hôn đầu ly hôn dứt nhau 7 năm dứt nhau 7 năm rồi dạ. ừ. à rồi trong quá trình đó thì mình có yêu ai nữa không trong quá trình đó thì nói chung là tình duyên của em lận đận lắm trong quá trình đó thì em cũng có hai mối tình nữa nhưng mà lúc nào cũng ra duyên anh cưới em là có một cái chuyện gì đó xảy ra cái nó không cưới <laughs> Trời ơi, thấy thương không? Đẹp ghê không? Tôi, tôi coi lại Nhà gái ờ, Nhà gái tôi đẹp ghê không? Đẹp gái, xinh gái ha Con trai 10 tuổi giờ với em luôn hả? Dạ Rồi công việc em ổn định không? Dạ công việc thì nói chung là công việc mà làm nhân viên á Thì ổn định là do ship Hiện tại đang ổn định Ừ Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ đối với em á thì hiện tại có hai mặt Hiện tại em đang sống độc thân thì em hay lên Rảnh rỗi thì hay lên coi xem chương trình truyền hình lắm Thì thích là phải cao to đẹp trai sạch sẽ không gia trưởng ừ. nói chung là sáu muối mà sáu muối ờ, rắn chắc chứ đừng sáu muối mà bự co bự quá là không được ví dụ ban đầu bình thường thôi nhưng mà ví dụ quan trọng nhất là em muốn là con em có một gia đình có một người mà có thể dạy con em là một người đàn ông thì quan trọng nhất là vấn đề đó còn những vấn đề khác thì mình khi mà mình yêu thì mình cảm thấy là à, nó có thể bù đắp được hết ừ. bây giờ quay đưa ra vấn đề đó mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm thì em nghĩ chắc cỡ 60 đến 70 phần trăm có mấy muối dạ em trước thì 6 muối giờ giòn còn có muối ừ mà em có nghĩ là mình khi mà mình à, có có một người vợ sau này á thì mình sẽ thương yêu vợ và yêu con của vợ như con mình không? Dạ thì cái đấy thì đương nhiên là cô Hồng Bởi vì mình đã xác định mình đến với bạn thì con bạn cũng như con mình Mình sẽ coi hết ờ, gia đình, bạn, gái hoặc là hai bên nội ngoại nó như nhau ừ. Chứ không không nề hà gì vấn đề con cái Đó là cái quan trọng nhất dạ. Ừ. Vậy em mong muốn cái ờ, nửa ghép ờ, còn lại của mình đó, đồng hành với mình cuộc đời còn lại Thì em mong muốn cái người đó như thế nào? em mong muốn là người phụ nữ phải biết quan tâm chia sẻ gánh vác công việc gia đình phụ em ví dụ ờ, em ờ, làm gì về chẳng hạn em vợ có thể phụ em nấu cơm hoặc là làm gì đấy vợ đẹp của em có sợ không dạ vợ đẹp thì không sợ ai ra đường cũng phải xem vợ mình là đẹp nhất vợ đẹp thì nhiều khi nó cũng mất công giữ nhưng mà vẫn thích đúng không <laughs> vẫn thích đúng không ai cũng thích người đẹp anh ơi em không biết nấu nấu ăn thì sao à, em không quan trọng em ơi vì anh nấu ăn cũng khá là ngon rồi cho nên nếu em không nấu thì anh sẽ nấu <laughs> mình hỏi ý kiến người thân đi em trai đi với ai hôm nay em đi với mấy bạn đồng nghiệp dạ em chào em linh chào chị hồng dân chào à, chị chào tất cả quý vị khán giả em là bạn à, đồng nghiệp của anh hà em cũng ở đức hòa long an luôn ừ. dạ em nãy giờ em thấy chị gái đây thì dễ thương quà đồng nếu như nhưng mà anh với chị hai người gáp lại nhau thì rất rất là sướng tại vì anh hà tính tình anh thì vui vẻ hòa đồng nấu ăn rất ngon nên chị cứ yên tâm đi anh thì giỏi việc nhà lắm thương con bạn bè thì chơi hết mình rồi vậy là tốt rồi rồi em đi với ai dạ em đi với mẹ và gia đình của em có con của em nữa à, à à chào vậy bác. là đây là mẹ còn đây là con trai hả chào con dạ, chào ừ, ừ. mời mẹ chào anh Quỳnh Linh rồi xin chào chị chị Hồng Dân đây là mẹ của ông Phương Phương nói nó nhậu quá hãy vậy nói cho cô cho chị sợ như chứ không có gì vui đúng không dạ nó nói hả nói trước vậy để nậu hả có gì khỏi à, khỏi ấy <laughs> còn hả cái em trai em đây ha thì thấy cũng hiền đầu ha thì nhưng mà đầu à, duyên của hai con tự hai con quyết định ừ. giờ cũng lớn rồi cũng muốn hả cho có đôi có bạn giờ dạ, rồi, con trai nè hỏi con trai xíu đi con trai thấy bác này sao dạ hay chú đẹp trai à chú đẹp trai hả ừ. Thôi con trai con có muốn mẹ với chú quen nhau không dạ muốn muốn hả ờ, ví dụ như về chung nhà vậy con có nghe lời chú không dạ có có à trời thương quá rồi con muốn chú làm gì cho mẹ nè à, con muốn chú thương mẹ Nghe muốn chú thương, thương mẹ. mẹ rồi trời ơi Thế thương chú không? Ờ, hứa chú sẽ thương mẹ con y như con <laughs> rồi cảm ơn rồi. con hoàng thượng ơi mở rào đi mở rào được ừ. rồi mở rào chào em đến với chương trình anh có món quà tặng em dạ cảm ơn em cũng có món quà để tặng anh rồi em mở ra đi đưa đây đưa cái hoa để đây dạ nói chung là em cũng à, vừa sạch mà vừa thơm cho nên em muốn tặng anh cái món quà này có ý nghĩa là nói chung là mình đi ra ngoài đường thì mình giao tiếp thì nói chung là cái nó sẽ làm cho mình tự tin hơn lần dạ, cảm ơn dạ dầu thơm vậy dạ dầu thơm à dầu thơm dạ, dầu. trời ơi trời ơi phân tích quá một hồi mình không biết là cái gì luôn á linh không có đoán được luôn á em uh, có cảm nghĩ gì thì gặp à, anh à, em thì à. em thấy anh là à, chững chạc tướng thì à... anh chưa được sâu muối muối dạ. muối gì được nhưng chưa? mà nhưng mà như vậy là được rồi được rồi mình đúng không? miễn sao mình có sức khỏe như vậy là có sức khỏe rồi thì anh à, thấy em như thế nào em khá xinh vì so với tưởng tượng của anh thì mới nhìn thì có hiền hậu nhưng mà em có rất là nhiều khuyết điểm không sao đâu em bởi vì những cái đấy thì mình đã trải qua rồi thì mình có thể sẽ bù đắp được cho nhau chứ không phải khuyết điểm ai ai cũng sẽ có khuyết điểm của mình anh có thể phân tích được cái cái lý do mà thường thường nói chuyện với con gái là nó cứ muốn đi ngủ không sao <laughs> tức là hồi nãy em đi nói ngủ á, là con à, em nói chuyện với con em nói là sợ con trai dạ. lăng nhăng á anh muốn ờ, cái bất ngờ là sao tức là anh quen thì ấy nhắn tin xong cái bên kia nhiều khi họ nghe chán quá gì á tắt máy kêu em đi ngủ hay là mình nhắn tin quá khuya bình thường thì anh đi làm về thì nếu tăng ca thì cũng 7 giờ rưỡi 8 giờ như về tới nhà tắm rửa cơm nước cho con cái xong thì cũng tầm 9 giờ 10 giờ rồi 9 giờ không có khuya quá anh cũng để sớm mai anh còn phải đi làm nữa tầm yeah. Dạ. 10 giờ lọt lại thôi em đừng có lo cái đó tại vì cái đó là anh bung miếng hài á ở trong kịch của mình gọi là bung miếng á em hiểu không anh cũng đùa đó ừ. ừ. nháp tán gái đó anh yếu tán gái dạ tại vì em á là em rất là sợ một người à, đàn ông mà lăng nhăng là em rất là sợ chừng nào ta nhắn tin mà bạn gái đi muốn đi ngủ chung á thì mới lăng nhăng đúng rồi Bây giờ ta nhắn tin bạn gái đi ngủ mà ngủ riêng thì đâu có lăng nhăng mỗi người ở mỗi nơi chứ không phải là chung nhắn phòng tin <laughs> đi, đi ngủ quá hả? đó làm biến nhắn đó ừ. tức là nhắn chán quá ngủ nhắn, luôn nhắn. tức là tính nhát chán quá rồi cái chuyện cô gái anh không có giỏi yeah. Dạ. đó bây giờ cái chuyện mà à, bạn gái mê trai đó em có ghen gì không chắc cái ờ, vấn đề đấy thì bạn gái thấy trai đẹp thì đương nhiên ai cũng phải mê thôi em cũng vậy thôi em thấy gái thì em cũng mê vậy <laughs> ủa nhưng mà em phải có thái độ chứ em đâu chấp nhận được nhưng tao mê cái đẹp mà không mê trai đâu đi theo không cái đẹp được. đâu phải rõ ràng quan điểm từ đầu nói dạ. không dạ em quan... mê cái đẹp thì được nhưng dạ mà không... quan điểm của em là có nghĩa là bây giờ hiện tại em đang độc thân mà em hay lên mạng coi uh, coi phim á thường thường phim mà có trai đẹp em mới coi chứ trai xấu em ít khi coi lắm hy vọng hôm nay anh sẽ là trai đẹp để em coi bây giờ hỏi đi khoảng bao lâu có thể vợ chung được rồi khoảng bao lâu em có muốn là mình có thêm đứa con gái không anh xác định là anh sẽ lập nghiệp ở long an nên em cho anh cơ hội dạ yeah. còn anh thì hiền lắm dạ. Yeah. em yên tâm con cái anh rất thích con nít con có muốn có em gái không có nó muốn kìa hỏi đi à, con trai có muốn uh, có thêm uh, em bé không <laughs> thì kêu mẹ nhấn nút đi mẹ ơi mẹ móc nút chú ơi mẹ em có gì ờ, hỏi anh không thì em thấy là quan cái quan điểm mà mình lớn tuổi hết rồi thì quan điểm của mình sẽ có chứng chắn hơn em chỉ hy vọng nếu mà chỉ hy vọng một người đàn ông đến với em nếu mà anh thương em thì xin anh hãy thương con em trước khi thương em bởi vì em là một người mẹ đấy em yên tâm vì anh rất là thích trẻ con mà anh sống rất là tình cảm anh coi uh, gia đình như nhau nào hãy bước tới bên cô gái ấy nắm tay cô gái ấy và nói lên tất cả những suy nghĩ của mình những cái lời nào mà tự trái tim của mình hôm nay đến với chương trình bạn muốn hẹn hòa cũng là một cái duyên anh mình gặp nhau trên đây em cho anh cơ hội ờ, làm quen với em anh có à, biết hát hay gì không muốn tặng em không anh hát thì không hay lắm nhưng mà <laughs> thôi anh hát một đoạn thôi nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau xa nhau xa nhau đổi việc hát được làm không? sao anh trông khi thiếu em rồi đúng rồi rồi được được Vẫn em đôi phút là nhung nhớ chỉ yêu và biết em thôi thề yêu em yêu mãi muôn đời Rồi, ok ok ok ok em thuộc bài lâu đài tình ái gì không tự nhiên nếu lỡ hết chúng mình dạ. hết xa nhau vậy bây giờ để em gửi lại cho anh đó gửi ừ, đi em gửi dạ. đi em xin hát bài nhé anh Hả? tình yêu như mật ngọt trên cao làm lòng ta luôn khát tình yêu như mộng đẹp nên thơ làm lòng ta luôn ước mơ trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh dấu yêu ơi gửi đến mai sau em muốn bên anh mãi mãi nhé yeah, anh yêu em mãi luôn nghe yeah, anh yêu em mãi luôn trong đời mối tình ta mãi lâu dài và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em cơn gió mát luôn hiền hòa dạ tới đó được ừ, hay vậy anh nghĩ rằng là hai bạn cũng đủ để chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình để tay trái cho em trai nếu chúng ta cảm giác rung động cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó còn nếu không thì không cần bấm nào sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó à, cô với con nha cô với con đếm nha hai ba một hai ba rồi chúc mừng chúng ta đã hẹn hò thành một đôi rồi đó bây giờ nè trước mặt à, mẹ của bạn gái à, mình nói điều gì đi con à, hứa với gái con sẽ yêu thương chăm sóc à, hai mẹ con của em y như gia đình con ừ con nít đó là nó cái cảm gọi là kêu bằng gì cho cái thần giao cách cảm của nó hay lắm à. nó thích là nó nói nó thích mà nó không thích là nó sẽ nói nó không thích cô thấy sao là cô sao vậy? hết <laughs> con hết hả con hết hết à, chú trời ơi cưng chưa cô thấy sao cô thấy hả nậu hả cũng được tại vì giờ hai đứa nó cũng à, lớn hết rồi à, xin chúc uh, ờ, bác gái cho con hôn uh, ờ, bạn dạ rồi